thank mm-hmm. you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 thề luôn á trời ui ôi nào là chuột này nào là figure này figure ở đây chắc toàn là figure trăm triệu không á trời đất ơi nhìn rờ quá vậy nhưng mà khoan ủa mình đang trong phi file hả Ồ, oh, mình đang trong nick Free Fire của Rô nè Trời ơi, thầy à, tưởng đâu là xuống đây á, tham quan coi có định lấy được gì không Ai ngờ vô đây hack được luôn cái nick của Free Fire của Rô luôn Ơi, nhưng mà bây giờ á, canh thời gian mà Rô đang đi vắng á Mình sẽ gọi là review cho các bạn xem Gọi là thử nick của Rô sẽ có những gì và sẽ có gì hấp dẫn nha Và trước bên video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên lấy vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới từ kênh của mình luôn nha à, và ok bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vô nào đây nít của rô này đó à đu wow ui vãi nồi các bạn ơi nít của siro có nhân vật sơn tùng rồi nè ây da trời ơi nít của rồi có nhân vật sơn tùng rồi đó trời ơi trời ơi trời thiệt tình luôn á các bạn có biết không đối với gọi là một người sky gọi là chân chính như mình thì mình không thể nào mà bỏ lỡ được cái skin này hết nhưng mà hiện tại là bây giờ mình đã <laughs> bây giờ mình đã hết tiền rồi các bạn à mình hết tiền rồi để mình không có thể nào mà nạp vô FIFA để mình quay skin sơn tùng được nữa nếu mà bạn nào không biết thì bây giờ mình chỉ còn có 5 kim cương thôi nhưng mà không sao đâu các bạn à mình sẽ gọi là cố gắng có được skin sơn tùng một ngày sớm nhất Wow, mình ứng vô nhân vật Sơn Tùng là nó kiểu tay chân đâu hết rồi nè Này Wow, nghe xịn nhờ Ôi trời ơi, đối với một Sky như tôi thì tôi không thể nào mà không có được cái skin này được mọi người ơi À nhầm, không có gọi là nhân vật này được Trời đất ơi, tính ra là mình vừa mới vô gọi là nick của CEO thì mình sẽ thấy trước mặt đây, đó chính là nhân vật Sơn Tùng và phía bên dưới của chúng ta là mình thấy có cái con này gọi là con cáo nè à không con này gọi là con hồ ly mấy bạn ơi con này gọi là con hồ ly á à, đu nick của CEO có tới 27.000 kim cương phải 27.000 kim cương là để mình tính coi là nạp hết bao nhiêu tiền người ta 27.000 kim cương này tôi thề đảm bảo với mọi người luôn là 27.000 này là, là đã tiêu rồi nè Nếu mà ổng chưa tiêu á là chắc chắn số kim cương nó sẽ còn nhiều hơn nữa Nhưng mà bây giờ cái này là tiêu rồi mới còn 27.000 27.000 là khoảng uh, 1, 2, 3, 4 là khoảng Ui cũng cũng khoảng vài tuổi đấy anh em à cũng căng phế đây ok nói chung là mình mình mới vô rồi mình trầm cảm rồi đó bây giờ chúng ta sẽ vô đến với gọi là trong uh, shop coi vô trong shop hay là vô trong à đâu mình vô ngay nhân vật để coi là grow gọi là sở hữu những nhân vật nào đầu tiên là skyler nè ồ oh, cr7 nè kelly nè gì clue nè uh, hayato này cabela này rồi rồi rồi uh, ờ, aloc ui ôi Ông sở hữu tính ra là hơi bị nhiều luôn á mọi người Rô sở hữu cũng hơi bị nhiều đấy Còn những cái nhân vật này mình nghĩ là khi mà đủ cấp thì chắc chắn Rô cũng sẽ sở hữu rồi Tại vì mình nghĩ là bây giờ Rô chưa đủ cấp thôi Đây cái nhân vật Alok với nhân vật CR7 khá là VIP luôn nè Nếu mà bạn nào mà gọi là vừa mới nhận được nhân vật ờ, CR7 miễn phí em bữa thì các bạn sẽ biết Còn bây giờ thì mình sẽ gọi là vô tủ đồ coi Coi trong tủ đồ của ổng có cái gì hấp dẫn coi Thời trang nè Đấy bây giờ vô thời trang mình mình sẽ cho gọi là xếp tùng uh, sử dụng cái tóc của CR7 nhìn nó khứa quá bạn trời để cái tóc này nhìn cũng khứa quá ồ cái tóc này nhìn cũng à, thật ra là nhìn cũng được nhưng mà nhìn nó hơi có không có được hoàn hảo cho lắm nhìn mình hay với các bạn luôn nha sơn tùng á đối với mình thôi mình thấy là sơn tùng chỉ hợp ở trong à, cái tóc mái tóc hồi nãy thôi chứ bây giờ mà xếp tùng mà bây giờ thay những cái tóc của những cái con nhân vật khác là nhìn không ra luôn thề với mọi người là nhìn không ra gọi là xếp tùng luôn ấy ở đậu xanh rồi giờ sao rồi à đây cái, cái tóc này rồi tôi tưởng nó mất mấy má tưởng nó mất hết hồn tưởng nó mất rồi tiếp theo là đến mắt kính nè Mặt nạ nè Trời ơi nhiều vậy Tính ra là hồi xưa mấy bạn nhớ không Mấy bạn nhớ là hồi xưa mình cũng đã từng gọi là tham quan nick của Meta Dịch không Và thật sự là nick của Dịch cũng rất là nhiều đồ Nhưng không thể nào gọi là VIP Pro bằng Siro được mọi người à Tính ra tôi nhớ là hồi xưa thì tôi mới có hát nick của ai đâu Meta Dịch nè, Phong Cận nè, shimmy nè mà tính ra là nick ai cũng gọi là kiểu ít đồ hết trơn hết đó nhưng không có ai gọi là nhiều đồ như bằng siro luôn ấy bây giờ tới biểu cảm nè à cái này biểu cảm thì nghèo mấy má biểu cảm thì nghèo biểu cảm thì có một cái thôi cái này không phải là biểu cảm mà cái này gọi là cái mà ở trên mặt của chúng ta mặt nạ đó nhưng mà Wow à, Cái bộ này là cái bộ uh, áo đạo xì đỏ nè Cái bộ này hôm bữa tôi vừa mới quay ra xong luôn nè mọi người hôm bữa là có một cái sự kiện đó chính là sự kiện học viện chiến binh mình không thể nào gọi là quay ra được sự kiện học viện chiến binh nên là mình đã quyết định quay ra cái áo gọi là áo đạo xì đỏ và hầu như theo mình biết thôi là hầu như những sự kiện nào ở trong gọi là Free Fire vừa mới update ổng sẽ đều quay hết luôn nè đây là bộ đồ của CR7 nè ui bộ đồ Nhật Bản này đẹp vãi nồi à Nhật Bản mấy mắt Nhật Bản chứ không phải Nhật Bản rồi xuống đây ôi ôi bộ đồ dốc cơ của Siro nè bộ đồ này là bộ đồ học viện chiến binh cái bộ này là cái bộ mà vịt đang sử dụng nè mọi người à ơ rô có quay luôn cái áo áo ma búp bê nè mọi người cái áo này mình cũng có nè nhiều vải nồi luôn ấy thôi nhưng mà chúng ta vẫn gọi là gọi là giữ phong thái gọi là phong thái skyler cho nó chất xuống quần thì cũng nhiều phết này giày nè ui nhiều giày vải nồi mọi người giày nào cũng có luôn ấy còn xuống đồng phục này của chúng ta thì uh, Ro ờ, sở hữu ờ, ít hơn một chút xíu Nhưng mà chúng ta không thể nào gọi là xem thường được cái nick này Bây giờ mình sẽ coi tới trợ thủ nè Trợ thủ của Siro Uuuu Level 7 luôn nha Level 7 luôn nha mọi người Level 7 này là trưởng thành luôn rồi nè Cái con hồ ly của mình Ê bây giờ tôi mới để ý nha Cái con hồ ly này của Siro tên là Mr. Dịch mọi người Quầy quát Tại sao lại là tên là Mr. Dịch dịch là con hồ ly thực ra là dịch cũng chỉ là trợ hữu của siro thôi à, ngay phần trợ hữu này thì mình thấy rô cũng sở hữu khá là nhiều đấy nhưng mà vẫn chưa mở được con Shiba con ba này thì Thôi ờ, nói chi trời bây giờ tính ra giờ ổng muốn mua là ổng mua phát một luôn á mấy má Tính ra bây giờ ổng muốn mua là ổng mua phát một được luôn á Nhưng mà tại vì là Rô không thích mua thôi Rô thích để dành kim cương để gọi là đi quay này đi quay nọ thôi Ô oh, cái con này hiếm phải nồi luôn nè mọi người Con này mình gọi là rất là ít thấy luôn nè Ô oh, cái con khỉ đột nè Đậu xanh Hồ ly của Rô nè Để mình coi coi kỹ năng của con hồ ly này nó có những gì coi Wow Kỹ năng gọi là toàn gọi là cấp bậc skin cũng quá trời luôn mọi người ơi Nhiều phải Trong bộ sưu tập coi Bây giờ trong bộ sưu tập À mình nhớ là nick của mình là khoảng uh, ba cái hay là bốn cái gọi là chuyển động emotion gì đó mà trong nick của rô một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba thôi không đếm nữa đâu tôi nhìn là tôi biết rồi à, ba lô nè <laughs> nếu mà bạn nào mà coi hay hay coi clip của mình á thì các bạn biết á là mình chỉ có sở hữu cái con à, ba lô thỏ song sinh này thôi tại vì là làm gì có tiền đâu mua ba lô <laughs> trời ơi làm gì có tiền đâu mua nhiều ba lô ở đây rô có ba lô của hồ ly rồi ba lô của gọi là địa ngục ba lô người tuyết cái gì cũng có luôn hòm xác thì cũng rất là nhiều phương tiện ui nhiều skin á vãi nhiều skin vãi nồi thề ván trượt cũng nhiều này dù cũng nhiều này à, ủa nhưng mà hình như là Grow chưa có gọi là dù của MTB hay sao á Tôi nhớ hồi nãy tôi có chơi Free Fire vài trận tôi thấy là người ta gọi là dù dùng cái dù MTB khá là nhiều Nhưng mà hình như là Grow chưa lấy hay sao Chưa lấy chứ không phải là không có đâu Trời ổng thích là ổng lấy cái một luôn á À Bây giờ mình sẽ xem tới cái phần mà mọi người thích nhất luôn á mọi người Mình đảm bảo với các anh em luôn là đây là phần mà mọi người thích nhất Đó chính là phần vũ khí à, Vô kho vũ khí đi coi uh, à, Siro có gọi là skin nào vĩnh viễn nha à, Đến với cây đầu tiên đó chính là M4A1 Thì mình thấy ở đây là Ro có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây vĩnh viễn mọi người à u uh, AK rồng xanh này nè Ui cây này hơi bị chất luôn mọi người Cây này á, là hôm bữa giờ mình cũng có quay thử vài lần nhưng mà chưa ra Cái cây này mình nghe nói là hiếm lắm luôn ấy Nhưng mà Gro vẫn quay ra được vĩnh viễn nè Wow toàn là súng dinh diễn không á mọi người mọi người có thể gọi là đoán được số tiền mà siro đã bỏ ra cho free fire là bao nhiêu hay không nếu mà bạn nào mà đoán được thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha m 14 này ờ uh, oh wow wow wow Chì ca cá mập đen Cây này cũng là một cây khá là chất và khá là nổi dạo gần đây luôn nha mọi người Cái cây này hôm bữa giờ tôi thấy trong vòng quay may mắn khá là nhiều luôn Tới uh, Gonzo, uh, à, SKS này, uh, à, Famus này À cái này thì rô không có gọi là bằng mình rồi cái cây này mình có cái cây gọi là cá mập vàng khá là hot nhưng mà rô vẫn không có <laughs> thế là mình có thể tự tin có một điểm mình hơn rô rồi <laughs> dù mình biết là có rất nhiều uh, nick của mình rất là phèn mọi người <coughs> thôi hôm sau bây giờ chúng ta đến với những cây súng tiếp theo nè ui toàn súng xịn không đúng không anh em ơi shotgun cũng toàn súng xịn súng ngắm cũng toàn súng xịn các thứ không nè thề luôn đỉnh vải nồi luôn nè đây hôm bữa giờ ở trong vòng quay may mắn của chúng ta thì có ờ, nhiều sự kiện lắm các bạn sự kiện quay ra à, gọi là nhân vật uh, skin cái này phải gọi là skin pháp sư hoàng kim nè rồi uh, ờ, Satama rồi cái thứ nữa hôm bữa có cái nhân vật Satama mà mình vẫn chưa có quay nữa các bạn à mình khá là tiếc luôn đấy Chà nít pro quá em ơi thề nít pro vãi nồi luôn các bạn à kìa cái gì vậy ừ, gì vậy phòng của cô tự nhiên đèn tự mở tự tắt cô mà mày má ơi cô mà mày má ơi